Hello.

bao rằng Cùng chấm dù chấm gai Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp Nhưng làm ơn linh chỉ lối yêu nên sợ xa nhau Con xin ơn thế cho con lấy được Người con yêu suốt đời Cho người trước con

khúc một lời bé nhỏ vì sao thế em chắc một mình em hiểu em thương bao lần tình cánh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự nhớ là ờ, hãy đăng ký kênh và like cho mình và chia sẻ cho mọi người cùng ờ, nghe cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình hãy ờ, đón xem kênh của mình vào lúc 9 giờ nhé 9 giờ là sẽ có video mới cảm ơn quý vị